em về để ăn thịt à, <laughs> Trời ơi Sam ơi đói bụng quá Sam ơi làm ơn làm đồ ăn nhanh giùm tôi xíu được không Đói bụng Trời chết ơi, luôn mẹ Tôi hai tay hai chân chứ đâu phải ba đầu sáu ơi trời ơi thiệt luôn á tôi đã đi làm suốt ngày cực khổ rồi sammy ở nhà chỉ có gọi là nấu cơm giặt đồ rửa chén quét nhà lau nhà có vậy thôi mà làm cũng không được nữa thiệt luôn quá chết ờ, ờ tôi ờ, xin lỗi ờ, tôi tôi nói giỡn tôi nói giỡn à tôi tôi tôi tôi tôi đợi được mà sao mới bình tĩnh mệt ghê luôn á buồn quá sam mời tôi đâu cùng Phạm ơi, Tết rồi, Tết rồi, có chuyện khẩn cấp rồi Phạm ơi Vậy chuyện gì? hôm nay tôi nấu cà ri cho ông ăn nhưng mà hết cà rốt rồi giờ làm sao đây ủa cái gì trời ơi cà ri mà không có cà rốt thì làm sao mà thành món cà ri được trời ơi như vậy thì ăn sẽ rất là dở luôn vậy giờ sammy ra ngoài chợ mua đi nhanh lên đi Trời ơi, trời, bây giờ tôi có công nấu ăn rồi, bây giờ ông làm vậy đó đi Bây giờ ông qua nhà mà mui kìa, xin ít thì cần gì tốn tiền đúng không? Ừ Ôi, ha, à. tính ra là nhà của ca mui là chuyên trồng cà rốt mà ta, tại sao mình lại không nhớ nha Ơ nhưng mà tôi lười lắm, tôi muốn qua xin đâu, thôi bà đi đi à thì đi có gì đâu thì bình tĩnh rồi bình tĩnh có gì đâu từ từ người ta đi có gì đâu ơi nhưng mà thôi sam ơi tôi nói bà nghe nè bây giờ sam đi chung với tôi đi chứ bây giờ mà tôi đi một mình tôi ấy tôi sợ ca mui không cho đâu đi đi đi Trời ơi gì mà dữ vậy à, vui tốt tính lắm đâu có xấu đâu mà làm ghê vậy ơi tốt tính ờ ok bà cứ nói vậy đi một tí nữa tôi qua tôi xin thế nào mà cũng không cho cho mà coi thời luôn các bạn tính ra ca mui nha là ca mui keo kiệt lắm luôn á không bao giờ mà cho gọi là mấy mấy mấy bạn nam ở trong tim xin cái gì đâu trời ơi xin cái là bà bà bà bà, bà chửi liền à chứ con trời gái xin ơi. thì bà lại cho bạn do ơi thiệt không sao chứ tôi là tôi qua tôi xin thoải mái vậy không thoải mái luôn bà còn cho tôi ký ký ký ký ăn cho hàng năm hàng tháng luôn không Ôi, nói hay quá à. đây, đây bà coi tôi nha bà coi tôi nha để à, xem à, để trước xem tiên là muốn xin ai đó một cái gì đó phải khen họ trước các bạn ơi à, à, à. trời trời hello ca muối ừ, giật mình cái gì vậy ai ai <laughs> em nè em là phong cận tivi đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft là em trai Ồ, thân yêu của chị nè cay trời ơi lâu lắm không gặp cay rồi nhìn cay đẹp trai lên hẳn luôn đó trời mà tính ra lâu quá mình không quay vi mình không quay video chung với bà cái bà nhìn mình bà tưởng cay ron các bạn ơi cay ron cái đầu chị á em là phong cận nè à, à từ, từ, từ, nhìn lại không thông cảm nha mắt chị bị cận trời đó rồi sao sao sao rồi xong luôn vậy là từ nay sẽ có thêm mui cận tivi không còn là à. phong cận tivi nữa à, à hôm nay hả Trời ơi trước tiên thì em xin nói một điều là hôm nay nhìn Camui xinh ơi là xinh luôn Nước da thì nhìn y hệt như da em bé vậy á Trời ơi tóc tóc thì uh, gì tính tả bà giống bạch tuyết nhưng mà bây giờ tóc bà màu cam à, tóc chị màu màu cam giống y hệt như là là là là là là, là, là lông của bé cam vậy á trời ơi đẹp ơi là đẹp này Tại sao lại bảo tóc chị giống lông của bé Cam Tóc chị Cam đẹp như thế này Mới nhuộm đi nhuộm về Mà em bảo là cái gì Em bảo là tóc chị như lông của à, béo hả à, dạ, dạ, dạ. Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi à, Vậy thì à, tóc của ca mui màu cam Đẹp như màu của củ cà rốt được chưa à, được cái này thì hay à được, ok được, ok được. Ờ, chính vì vậy khi nhắc đến cà rốt thì chị có thể nào cho em xin của cà rốt được không chị nói bụng quá Ôi, tất rồi ai tưởng ai chứ phong cận mà đã <laughs> cảm ơn cảm ơn dạ dạ, dạ em xin ít cà đó đi không em ôi ê chị chị ê bình tĩnh bình tĩnh chị ơi cái gì vậy ủa em than chị quá trời quá đất vậy mà chị không gọi là thương em chị tặng em có một củ cà rốt cũng không được không ủa, em khen chị đấy là em nói những điều dĩ nhiên nói những cái điều đúng thì cần gì phải chị phải cho cái gì đâu điều đấy là điều dĩ nhiên đúng à. còn đòi hỏi cái gì nữa trời đó đó thấy không sao thấy không trời ơi bà ca mui bà keo kiệt á tôi nói rồi bà có cho đâu trời thôi để tôi xin cho nào trong vòng một nốt nhạc nè trời ơi ông gà bắp vậy đứng đây nhìn tôi nè tính ra tôi tôi đã khen cái kiểu mà không cho rồi bạn ơi, ích kỷ ơi cho em củ cà rốt nè nè nè nè đó ủa ủa <laughs> gì gì đây đây mới vừa nói cho em củ cà rốt cái cho liền vậy trời ủa trời đất ơi đó, bạn thấy không? rồi do tôi nói rồi sao, hiểu không? bạn thấy không ừ. hội anh em không bao giờ xin được gì hết trơn á bây giờ hội chị em xin có một cái thôi bà cho liền chứ nói đúng một câu thiệt tức là tức luôn trời ca mui keo kiệt thiệt luôn á ê, này này này ở đây nghe thấy nha nói cái gì á? em nói là ca mui xinh đẹp thiệt luôn á à, à, à, ờ. à ok ok dạ dạ dạ Ngồi thiệt luôn bạn Trời ơi sợ muốn chết luôn Mình mà khen bà xấu cái thử coi Mình chơi bà xấu cái coi bà đánh mình chết luôn á hey, Bởi vậy mới nói đôi lúc mình cảm thấy hơi bị tuổi thân luôn á bạn ơi Các bạn biết tại sao tuổi thân không Là bởi vì á trong làng hero team là có hội chị em và hội anh em mà hội chị em thì có bốn người và hội anh em thì cũng có bốn người nhưng mà đó là ngày xưa bạn ạ à. còn bây giờ thì anh dịch đã không còn chơi minecraft nữa rồi anh dịch đã chuyển qua chơi mà lấy tu ghé đờ chính vì vậy cho nên mình rất là nhớ dịch ở trong minecraft luôn à, không biết giờ này dịch đang nơi đâu à, ngôi nhà của dịch bây giờ đã vắng bóng hình anh ấy mình nhớ dịch quá bạn ơi ủa dạ ủa dạ gì em mua đâu vui đâu vui đâu cái gì em tới câu chuyện rồi tới câu chuyện rồi cái con gì cái con gì ôi quá ôi ôi cái con gì mà bị bắn súng luôn kìa ơi ơi ơi cái gì vậy trời ơi sam ơi bà có thấy gì không hình như tôi mới thấy một con dáng siêu to khổng lồ cầm nó cầm súng nó dí cà mui đúng không ừ cái gì vậy ủa gì mình có bị ảo mà Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh Ôi, cái đừng cháy nhà, cái đừng cháy nhà Quy ơi Ê, mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh Quay cái con dán kia Con dán kia người là ai? Ngươi là ai? Tại sao người lại cầm súng đuổi chị ca mui của ta? Hả? biết sao người lại cầm súng đuổi chị ca mui của ta? Một chiếc bả cầm súng phun lửa ba dí khác thì sao? Ủa ai biểu ngươi gọi là cầm súng tấn công chị ca mui ta trước? Nhưng ngươi là ai? Rồi chả vui gì hết trời ơi Rồi có xíu mà bà cầm súng mà dí mình muốn chết luôn á Này mệt ghê Quay xuống Anh mất tôi vậy nhau cũng cãi nhau các bạn ơi bực bội ghê luôn á ủa mà khoan rồi ông dịch đâu rồi trời ơi ông trốn bên cây các bạn ơi về đây về đây xuống xuống xuống em em em em nói chuyện xíu xuống đây xuống đây không nói không gì xuống bà cầm súng phun lửa bà khe <laughs> rồi cháy mông sao ơi mui ơi cất cây súng vô cho em nói chuyện với dịch xíu coi trời bực bội quá xuống đây xuống đây xuống đây ôi là bên ngoài làng á mới về làng từ chiều đến giờ ấy, nhớ mọi người quá trời đi một thời gian về play together hôm nay nó tranh thủ nó đang bảo trì chạy về làng chơi nè ôi trời, trời ơi nhớ sao mà quá. Sao mà tự nhiên hôm nay dịch quay trở về làng Mà tự nhiên dịch không chịu đi hỏi thăm mọi người gì hết trơn Mà dịch chạy qua dịch phá ca mui đầu tiên vậy Dịch đáng lẽ dịch phải thăm em Dịch tặng em cái xe Lamborghini hay món quà gì đó chứ Làm ơi con khỉ à, em tính xem anh vừa về làm cái Anh mở cửa ra Bình thường là anh mở cửa ra là anh sẽ nhìn thấy không cảnh ngôi làng bình yên thơ mộng của chúng ta tự sáng nay anh về á anh mở cửa anh thấy nguyên cái cây đã gì cây đấy à trời ơi thì nhà mọi người trong đây ai cũng xây lại hết thì có mình nhà anh quê mùa là chưa xây lại hả ơi cái đấy người ta gọi là người nhà quê cái đồ nhà quê không có là lớn lắm nha à, tôi nói bà biết là mai mốt tôi xây cái nhà to như cái nhà dubai giữa làng luôn cho bà coi <laughs> thôi được rồi thôi được rồi nhưng mà em nói dịch nghe nè dịch suốt ngày cứ phá phách vậy là có ngày á là bị công an bắt ráng chịu nha trời ơi công an bắt anh sợ gì đâu rồi anh về làng anh chơi vui vẻ với mọi người là chính à quên anh còn cái này hay hơn nữa này em muốn coi không hả còn gì Đấy, Ủa, em, em, nhìn, nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây. À, Đấy, thấy cái nhà thằng xây xây bự bự cạnh nhà anh chưa? À, cái nhà con siro hả? Rồi sao anh? Nhìn nè, ba, hai, một. Trời trời cái gì cái gì trời ơi Cái gì mà đổ bánh nhà vậy trời đất ơi Chết rồi chết rồi Trời ơi Ủa Ủa ủa anh có phép thuật hay gì mà anh mới vừa đếm một hai ba cái nhà siro nổ banh vậy ôi trời ơi trời ờ, ơi cần gì phép thuật đâu anh chỉ cần đặt mấy cái cục TNT à nhà nổ ăn cho bạn ơi trời vịt vịt vịt vịt trong tất cả các lựa chọn của bạn ấy cái duy nhất có cái lựa chọn phá nhà của siro là mình đồng ý nha mình ủng hộ hai tay hai chân nha ok Ôi, mình ờ, chấp nhận nha ơi, bạn nghe nào mình kế hoạch bước một phá nhà đi siro bước hai phá nhà camui hỏi cái này thì không ờ, chấp nhận không không không không em không phải nhà cả mui ơi vậy, dạ trời dạ. ơi các bạn ơi các bạn thấy không ông dịch ổng đúng là gọi là chú bé quậy phá nhất làng hero team lần nào ông vô trong làng là cũng có chuyện hết ông đi ông phá làng phá sớm phá nhà người ta hả không ơi gì kỳ vậy thường người ta trở về làng người ta phải phát quà gọi là gì ta trao những lời yêu thương ngọt ngào mà sao ông về nhà ông chạy trâu với người ta ừ bởi vậy mới nói đáng lẽ về nhà ông phải chạy qua ông thăm tôi trước ai về đâu ông đi ông phá nhà camui xong phá nhà siro luôn xong rồi bây ờ giờ nhà chị sắp ra đi như nhà si rồi, rồi xong rồi coi rồi thôi thôi thôi được rồi thôi chị ơi đừng khóc nữa chị mất ướt quá à chị khóc hoài khóc hoài vậy em mốt ông kẹ bắt chị để Ông kệ là ông nào chị không quýnh ông kệ thì thôi nhá Mà khóc thì làm sao đó bây giờ già của chị sắp ra đi rồi không khóc làm sao mà được chứ nhà ơi ơi thôi sam ơi mệt quá à tôi thiệt là sáng giờ tôi nói chuyện với hai ông bà tôi cũng mệt chết rồi thôi mình cầm cà rốt về mà nấu cà ri ăn đi rồi rồi biết rồi thôi về nhà nấu đi vợ đói gần chết à Ôi, trời ơi đói bụng quá bạn ơi sáng giờ gặp hai ông bà đúng mệt luôn trời thôi về nhà nấu đồ ăn ăn nào <laughs> À, đây hình như là làng hero team phải không ta cái ngôi làng mà có bọn nhóc trẻ trâu gì đó đúng không nhờ ừ, thôi được mình sẽ vào trong làng để bắt cóc một vài đứa mới được đem về để ăn thịt <laughs> la la la la la nãy giờ đi phá được mấy căn nhà vui quá trời quá đất luôn tính là về nhà mọi người thay đổi quá trời luôn thành ra ấy, mình đi phá bớt để cho mọi người xây lại cho vui Ủa gì ơi ủa nhảy đây ủa nhà nhìn trông quen quen mà nó lạ ghê ta ôi nhà này là nhà mèo sumi alo oh nhà mèo sumi à đây là nhà mèo sumi cuối làng cũng là nhà mèo sumi mình vô mình kiếm xem ở trong này có cái gì ăn không ta xong tí nữa mình phá luôn cái nhà này đi là simi bớt đi một căn ai bảo xây hai căn làm chi vô hey, có gì ăn không ta ừ, có bánh này trời đất ơi nhiều bánh quá trời luôn trời bụng đang đói á chứ Thôi bụng đói quá Thôi đợi xíu Bây giờ mình sẽ phải cung cấp lương thực cho cái bụng của mình Chứ mình không lấy trộm đồ ăn đâu nha Ok đấy mình chỉ cung cấp lương thực cho cái bụng của mình đây Ăn Ngon Ngon quá trời quá đất luôn Rồi ăn luôn Ăn cái bàn luôn À ngon quá uh. Trời ơi, bánh ngon quá trời luôn Đúng là bánh mèo Jimmy làm có khác ngon như bánh mèo Jimmy vậy đó ừ? Ừ? Cái gì vậy? Ừ? À, trời có gì vậy? Ừ, có gì mà gớm đây? Ừ, cứu tôi ra, có gì vậy? Ừ, có gì vậy? À, có gì vậy? đây ôi cứu cứu cứu cứu con gì cứu tôi đây ôi cứu tôi ra ôi ba ơi ba ơi cứu tôi ra thả ra ôi thả tôi ra ôi ầu ơi chơi chơi kìa ôi bắt bắt cóc rồi bắt cóc gì kìa <laughs> trời ơi cà rốt của tôi tôi chăm sóc bao lâu nay mãi mơ mình lớn mà hôm nay bị vịt phá hết hình như phong bảo là cái gì mà nếu mà mình khóc biết rất nhiều thì ông ông kể ra ông ấy sẽ đến đây và bắt cóc mình đi ấy mà khoan làm gì có ông kệ trên thế giới này đâu trời không sao cứ khóc thoải mái đi không chắc là không sao đâu mình cả nốt rồi tiếc quá mất bao nhiêu công luôn nhưng nhưng mà Long cứ thế lạnh lặng sống lưng ta Như kiểu có ai đó ở đằng sau lưng mình á Cái gì ạ <laughs> Ta ghét nhất là những đứa trẻ hư Cứ mít ướt khóc nhè suốt ngày à, Đã tìm được đối tượng rồi Bây giờ thì đi theo ta nào Trời trời Trời ơi, buồn ngủ quá à. Tự nhiên không rảnh ghê ra mà đeo câu cá một mình Ui, có cá, có cá huy Yeah, trời ơi, dính được con cá bạn ơi Trời, kiểu này là có đồ ăn cho bé bông với bé cam ăn rồi hey. Tính ra nha, buổi chiều tối thế này nè bạn Ra ngoài bãi biển, ngồi ngắm hoàng hôn câu cá Vậy mà nó vui ghê luôn á trời hey, Cảm giác cuộc sống thật là yên bình làm sao luôn Ủa cái gì vậy? Ủa vậy? Ui, Ủa cái con gì Ui trời mấy bạn ơi cái con gì mà cái tay chân nó dài lòn thòn kiểu bạn ơi nhìn ghê vậy Trời ơi có ai không cứu tôi ơi cứu tôi ơi Ui hình hình như là cái con này nó đang nó đang bắt cóc ca mui hay gì vậy Ui Ui Ui con kia đứng lại đứng lại Ui Trời ơi mấy bạn ơi Hình như mình mới thấy cái con gì đó, nó to lắm mà nó bắt cóc ca mui rồi nó leo trên núi rồi các bạn ơi Ôi nó đi rồi kìa Vậy gì có có khi nào đây đây chính là ông kẹ trong trong truyền thuyết gọi là chuyên bắt cóc trẻ em không ta <laughs> Ủa trời ơi Ôi, trời ơi sợ quá sợ quá mình phải về mình nói với Sammy biết mới được ơi sao ơi ca mui bị bắt cóc rồi sao ơi à, sợ quá à, à nhanh lên nhanh lên sao ơi bọn mình phải đi giải cứu ca mui thôi nhanh lên ủa cái gì tự nhiên đi giải cứu ca mui là sao tôi không hiểu thôi một tí nữa bà sẽ hiểu ra rồi đây đi hồi nãy hồi nãy tôi tôi thấy có con quái vật nó, chạy qua bên đây nè quái đây, nhanh lên nhanh lên trời ơi gọi là bây giờ quái vật đâu mà sao ơi sao ơi nhìn nhìn kìa ờ. bên này bên này ơi sam ơi tôi biết cái con này là con gì nè hồi nãy tôi lên trên à, google tôi tra thử thì tôi phát hiện ra con này là ông kẻ sam ơi hình hình như á hình hình như là là cái con này nó nó bắt cóc ủa à có ai bên kia vậy ui con mít tôi về tôi kìa nó bắt cóc bích nó dịch với ca mui luôn sao ơi ủa gì lạ vợ tôi nhớ ông kệ là trong truyền thuyết mà trong truyện tranh của, của hồi xưa mà sao bây giờ sao có được gì vậy thôi bà không biết vậy trơn á ông kệ lúc nào cũng có thể xuất hiện được chỉ cần á là ở chỗ đó có con nít hư thì ông sẽ bắt liền giống như á tôi nghĩ là bây giờ là ca mui là do mít ướt quá cho nên là bị ông kệ bắt nè còn mít tơ dịch là do là phá làng phá sớm quậy phá quá đó cho nên là cũng là trở thành đứa trẻ hư hỏng cho nên là bị ông kệ bắt đó mấy bạn fan thấy không mấy bạn fan ở nhà nhớ là phải nghe lời ba mẹ biết ngay là ba mẹ không không thôi là bị ông kẹ bắt đó nha Ui, nhưng mà sao Sammy giờ làm gì giờ chứ tôi thấy ca mui với Mr. dịch bị bắt rồi tôi thấy thương quá à mui ơi bây giờ sao à, mui. mui ơi mui em nè không phải ông thôi kêu chị ơi kêu chị ơi trời đáng sợ à. chị yên tâm chị yên tâm có em ở đây rồi em sẽ cứu chị ờ, à, nhưng mà nói vậy thôi nhà tôi không biết cứu bằng cách nào hết ờ, à, ờ, sao sao có ý gì không nè có bây giờ nha giúp kiểu là hai người này làm lỗi với ông kè mình tới xin lỗi giúp đó hiểu không xin lỗi ông kè cái ông ờ. kè thả liền ờ hợp lý hợp lý hợp lý để để để để để để tôi để tôi à, à, à, ông kẹ ơi ông kẹ à, ờ, ông ơi ông con thương ông lắm tóc yeah, ông yeah. trăng tóc trắng như mày nhưng mà khoe ông kệ đâu có tóc Ây da, đâu trời ơi ông hát cái gì mà ông kệ tắt ông cái luôn kìa biết sao không tại vì tôi hát là ông kệ tóc trắng như mây nhưng mà ông kệ này đầu chọc không có tóc cho nên ông quên tôi trời ơi vô duyên ủa bây giờ bây giờ phải làm sao đây sao ông kệ này ông ông hung dữ quá thôi được rồi để tôi lại tôi nói chuyện với ông ờ à, ông à, kẹt kia được không tôi nói ông nghe nè camu với mr dịch á là bạn của tôi mặc dù là hai người này á một người thì quậy phá một người thì mít ướt thiệt á nhưng mà hai người này là người tốt cho nên là xin ông hãy lần này tha cho họ thả họ ra đi mà <laughs> cái gì cơ cái gì cơ thả bọn nhỏ này ra hả còn lâu nha bọn chúng là những đứa trẻ hư hỏng là nhiệm vụ của ông ghẻ ta đây là phải bắt bọn chúng đem về hang động và ăn thịt chỉ cần ăn thịt mấy đứa nhỏ này thì ta sẽ được tăng thêm sức mạnh hả cái gì? Ngươi dám bắt ca mui với Mr. Dịch về trong hang động để ăn thịt hả? Nè, ta nói cho ngươi biết nha, anh Dịch á thì không ngon đâu. Ca mui thì nhiều mỡ lắm, không ăn được đâu. Ừ. Mau mau thả họ ra đi, không thôi là ta sẽ tiêu diệt ngươi đó. Nói gì kỳ gì phải không? Trời trời, tự nhiên cứu người ta xong che người ta đâu vậy? Gì À, thì giờ mình cứu thì mình có quyền chơi thôi được Chơi sáng nay bà không tặng tôi cà rốt là tôi thấy tôi tôi tôi khó chịu thôi chứ không cứu vậy. Trời ơi, không ngã bây giờ đi là ca mui, bữa nay giờ là tim mình, bây giờ mình mới dạy cứu tim mình chứ đúng không? Thôi tôi giỡn vậy thôi chứ chứ tất nhiên phải cứu rồi <laughs> nè cái ông kẹ kia tôi nói với ông biết à tôi á là phong cận tv đẹp trai với hành tinh vũ trụ hới với điện ảnh minecraft ông có thấy gì trên tay của tôi không hả thấy gì không đây chính là thẻ bài phong cận phù thủy hey, đây nhìn đi với cái thẻ bài phong cận phù thủy này tôi sẽ có thể biến thành phù thủy và tiêu diệt ông bây giờ hãy xem sức mạnh của tôi đây ôi phong cận phù thủy à quên quăng thẻ xuống đã hey, Phong cận phù thủy Biến hình Vậy là bây giờ mình đã biến thành phong cận phù thủy đẹp trai rồi bạn ơi ha, Quá là mạnh luôn Nè cái ông kẹ kia Tôi hỏi ông một lần nữa Bây giờ ông có chịu thả Mr. Dịch với lại là ca mui của tôi đâu không Hả Thả hả Còn đâu nha Có giỏi thì nhậu luôn ha, Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao Thôi được rồi Vậy thì bây giờ hãy xem sức mạnh của Phong Cận Phù Thủy đây Dài Trời Ai ai đâu quá Ai ai anh anh anh anh anh anh tôi lần này Ai ai đâu Ai Trời ơi Sam ơi Con quá giật này nó quýnh tôi rồi Bầm mắt chảy máu cam luôn rồi Sam ơi đau quá Trời ơi Con quá em Rồi chân chân chân không sao được rồi tôi thử ông cái một nè rồi thẻ bài samia đi xuất hiện biến hình wow trời ơi samia nè cho bắt cuồn cuộn trời ơi xịn quá xịn quá à, trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn kìa ông kẹ thì ốm nhơm ốm nhách nhìn còi xương luôn kìa còn sammy thì cơ bắp cuồn cuộn sáu muối kiểu này là ông kẹ thua chắc rồi bạn ơi mấy bạn thử đoán xem coi ông kẹ và sammy ai sẽ là người giành chiến thắng nha còn bây giờ thì ừ. Sammy đã biến thành Sammy SE cơ bắp cuồn cuộn rồi Sammy hãy nhào vô quýnh ông kẹ để giải cứu cho Camui với Mr. Dịch đi tiến lên Sammy ờ, cố lên lại da ông ờ. kẹ nè ui hay quá hay quá Sam ơi Sam tạo động đất ui ông kẹ ông làm gì ông kẹ ông đang cái cục đất lên hay sao kìa Sam ơi Nhìn kìa Ủa gì thầy giờ ông làm gì vậy Phong Ủa tôi không biết đâu ông đang làm gì vậy Hả? Ủa Trời ơi trời tôi biết rồi ông gì ảo thuật Phong ơi À không? ông kệ này biết việc ảo thuật rồi ui ui ôi Ông ông ông ông chọi cái cục đất kìa ui Ây Da, trời trời trời sợ quá Ôi trời ơi cái ông kệ này ông ông ông kệ này ông ông chơi ông cầm cục đất ông chọi bạn ơi Ghê quá à Chơi mà chơi chọi đất chơi chơi mà chọi đất ơi Cố anh Sam ơi cố lên cố lên ông kẹ hả ông kẹ ôi ôi cái cục đất của ông làm sao ông mà thắng kè. được sammy hả Đây. ông trời cục đất kìa ôi ôi trời ơi ông trời kìa sammy cẩn thận nha ui trời cục đất bay qua đầu mình ghê quá cố anh này này ơi ông này dai quá trời ơi cố anh mình sắp thắng rồi mình sắp thắng rồi ổng ờ, tôi thấy là ổng ổng từ nãy ông bị quýnh nhiều quá ui ôi rồi ổng đâu rồi rồi ông trốn mất tiêu các bạn ơi yeah vậy là sammy thắng rồi hay quá hay tôi nghe, tôi nghe ừ? ừ ghê thiệt á nhưng mà bạn có thể biến lại trở lại bình thường không chứ tôi nhìn mà tôi sợ lắm sam ghê thiệt là sam đẹp mà không sao tôi sẽ cộng ông đi chơi được không với thân hình thôi thôi thôi thôi ôi ôi sam ơi thôi sam ơi tôi nói sam nghe sam làm ơn sam biến lại bình thường giúp tôi chứ sam mà kiểu này tôi không dám quen sam luôn sam ơi ghê quá trời ơi trời người ta đẹp vậy mà được ok hay hay quá sam ơi trời ơi bạn thấy không sam Sammy à gọi là biến hành Sammy ở đây tấn công ông kẹ đánh ông kẹ bầm dập luôn á à, ông sợ ông kẹ mất tiêu rồi mà cái ông này ông đúng thiệt là ông kẹ thì các bạn ơi ông chuyên gia bắt con nít á cho nên là ông cũng hay chơi cái trò của mấy đứa nít á là cầm mấy cục đá chọi người ta á bạn trời ơi đúng thiệt luôn á ông cũng kỳ ghê ông cầm cục đất ông chọi xém nữa rồi. vô vô mặt mình là bầm thêm con mắt thứ hai rồi à. trời ơi trời ôi mà khoan từ từ nãy giờ quên mất phải cứu ca mũi rồi mới tới dịch chứ ôi trời à. ơi hồi trừ chắc mọi người lắm mọi người ơi nhìn nào <laughs> trời ơi bạn ơi bạn thấy không anh dịch với lại ca mui á dịch thì ờ, do là dịch quá quậy phá còn ca mui thì quá bích ướt cho nên bị ông kẹ bắt nhốt vô cái lồng thế này đem về nhà ăn thịt nè đó cho mấy bạn nhỏ nhớ là đừng có gọi là trở thành một đứa trẻ hư nha ông thôi là ông kẹ sẽ đến bắt mấy bạn á mấy bạn phải nhớ nghe lời ba mẹ nè và nhớ là phải học thật là giỏi nha chứ ai mà hư hỏng là bị ông kẹ bắt đó nha à, à, trời ơi sợ chưa sợ chưa ơ nhưng mà khoan đừng còn bây giờ không thả người ta ra đi mình bắt người ta ở trong kia hoài nữa rồi rồi rồi, rồi rồi rồi để tí trời ơi từ nãy giờ đi mà quên cầm theo cúp cho nên không có đập ra được nè ơi sam ơi, bà biết là sammy sd e mà đập mà đập cái lòng ra ôi trời ơi trời ơi mệt ghê luôn à siêu nhân sammy sd e biết hình yeah. Dạ. rồi ờ, ok đập đi ờ, đập đi ờ. đây để tôi lấy cái đầu hút không ơi chứ đập không có ra đập cố lên đầu hút hai yeah. Dạ. ui hay quá ôi rồi hay quá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 Are the king, hello team, hello team.